Cô Bạn đã sẵn sàng khám phá thế giới mới Thế giới của những điều kỳ diệu Nơi ngân hàng số đem lại niềm vui Thanh toán trở nên thật dễ dàng Và cuộc sống trở thành những trải nghiệm bất tận PCB KCBank dẫn lối tương lai